nấu ăn cho sang với mẹ để mua gì nợ thì qua người ta nấu không được như người nhà sao mua cái này dễ dốt rồi chán không nè bây giờ cần trọ nhóc ở bên đồng nai khơ là không có trọ ở luôn ăn chợ của ổng rồi về ra